Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với tin nóng chuyển nhượng ngày 10 tháng 8 năm 2021. Trước khi đến với những thông tin chuyển nhượng có trong ngày hôm nay, chúng tôi mong quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ bằng cách bấm subscribe kênh YouTube Tuyển Văn hóa TV, nhờ bấm chuông để nhận được thông báo mỗi khi tin chuyển nhượng của chúng tôi lên sóng. Còn sau đây là những thông tin có trong tin nóng chuyển nhượng ngày hôm nay. Thần đồng Barca sang Nhật thi đấu Dusan Kikic đã bắt đầu sự nghiệp của mình tại Barcelona trước khi ra mắt đội một vào năm 2007. Tiền đạo sinh năm 1990 từng tỏa sáng ở đội trẻ và được đánh giá rất giàu triển vọng. Tuy nhiên, Dusan đã không bật lên trong sự nghiệp như mong đợi. Rời Barca năm 2011, chân sút người Tây Ban Nha đã trôi giạt qua một loạt các câu lạc bộ từ tháng 12 năm ngoái, sau khi rời Montreal Impact, Bozan rơi vào thất nghiệp khi không có câu lạc bộ nào thu nhận. Hôm nay, Bozan đã chính thức có biến độ mới. Mũi công 31 tuổi đã gia nhập Vincent Kobe của Nhật Bản. Tại đây, anh sẽ tái hợp với đồng đội cũ tại Barcelona là Andreas Iniesta. Trong ngày ra mắt Vincent Kobe, Bozan bày tỏ sự vui mừng của mình trên trang web chính thức của họ. Tôi đang rất mong chờ bước vào thử thách tuyệt vời này. Đây là một trong những cơ hội tốt nhất, cả về mặt cá nhân và chuyên môn. Tôi rất háo hức bước vào thử thách lần này. Tôi đã bị thu hút bởi văn hóa Nhật Bản trong một thời gian dài và nhờ có Vincent Kobe, tôi có thể tự mình trải nghiệm đất nước Nhật Bản. Bozan cũng cho biết anh mong đến ngày tái ngộ Iniesta và hy vọng sẽ tận dụng tối đa sự hỗ trợ của đàn anh trong một phần ba cuối sân đối phương. Cựu tuyển thủ Tây Ban Nha nói thêm, Iniesta là người đặc biệt đối với tôi và tôi rất vui khi có thể chơi cùng anh ấy một lần nữa. Tôi muốn ghi thật nhiều bàn thắng từ sự hỗ trợ của anh ấy. Bozan trở thành cầu thủ trẻ nhất khoác áo Barca ở La Liga khi ra mắt câu lạc bộ lúc 17 tuổi 19 ngày vào tháng 9 năm 2007. Sau 163 trận trên mọi đấu trường, anh có 41 bàn thắng. Trước khi sang Roma năm 2011, Bozan cùng Barca giành 10 danh hiệu lớn, đáng chú ý nhất là ba La Liga và hai Champions League. Bozan có 3 năm thụ biên chế Roma nhưng chỉ có một mùa chơi cho họ, bên cạnh hai mùa khác khoác áo Milan và Ajax dưới dạng cho mượn. Hè năm 2014, cầu thủ sinh năm 1990 bất ngờ gia nhập Stoke City đội bóng thuộc tầm trung bình ở Premier League. Trong 5 năm gắn bó, Bozan có tổng cộng 85 lần ra sân, ghi 16 bàn, xen giữa trong đó. Tiền đạo này được đem cho mượn ở Mainz và Alaves. Hè năm 2019, Bozan rời Stoke và chuyển tới Montreal Impact trước khi tái ngộ Iniesta ở Kobe. Anh chơi 25 trận cho đội bóng Canada ở MLS, ghi 7 bàn thắng. Inter đạt thỏa thuận với tiền đạo thay thế Lukaku Inter Milan đã đạt thỏa thuận cá nhân với Edin Dzeko và đang đàm phán phí chuyển nhượng với Roma. Theo nhiều nguồn tin ở Anh và Italia, Inter Milan và Chelsea đã đạt thỏa thuận chuyển nhượng tiền đạo Romelu Lukaku. Chân sút người Bỉ sẽ trở lại sân Stamford Bridge với mức phí 115 triệu euro và nhận mức lương 12 triệu euro một mùa. Song song với việc đàm phán bán Lukaku, Inter Milan cũng đẩy nhanh tìm kiếm một tiền đạo thay thế. Theo Sky Sport Italia, Nerazzurri đã đạt thỏa thuận cá nhân với Edin Dzeko của AS Roma. Đội chủ sân Olympico cũng sẵn sàng để chân sút người Bosnia ra đi và đang đàm phán phí chuyển nhượng với nhà đương kim vô địch Serie A. Trước những thông tin sẽ gia nhập Inter Milan, Dzeko đã không có mặt trong đội hình xuất phát của Roma ở trận thua 2 năm trước Real Betis. Trong sơ đồ 4-2-3-1, huấn luyện viên Jose Mourinho đã trao cơ hội đá cắm cho tiền đạo Tân binh Aldor Shomurodo. Ngôi sao người Uzbekistan ít nhiều đã ghi điểm với Mourinho khi đóng góp một bàn thắng cho Roma. Trước đó đã có nhiều thông tin cho rằng Roma muốn bán Zico vì tiền đạo này đã sa sút phong độ. Mùa trước, cựu sao Man City chỉ ghi được 7 bàn thắng ở Sevilla, qua đó khiến Roma sớm thất thế trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Cũng theo Sky Sport Italia, Roma đang nhắm Andrea Belotti của Torino để thay thế Zico. Hiện tuyển thủ Italia vẫn chưa đạt được thỏa thuận gia hạn với Torino. Paris Saint-Germain bị ngăn chặn ký hợp đồng với Messi. Lionel Messi đã có buổi họp báo chia tay Barcelona ở Nou Camp. Tại đây, tiền đạo người Argentina đã rất xúc động và thừa nhận anh rất muốn ở lại Barca, nhưng câu lạc bộ không thể đáp ứng quy tắc tài chính của La Liga. Ngoài ra, khi được phóng viên hỏi về biến độ tiếp theo, Messi cũng không ngần ngại tiết lộ anh đang đàm phán gia nhập Paris Saint-Germain. Trước đó, đã có nhiều tờ báo uy tín của Pháp khẳng định Messi đã đạt mọi thỏa thuận với Paris Saint-Germain và chỉ còn chờ hoàn tất thủ tục giấy tờ. Tuy nhiên, việc Messi gia nhập Paris Saint-Germain có vẻ sẽ gặp trở ngại không nhỏ. Lý do là bởi các đối tác của Barcelona đã đệ đơn khiếu nại lên tòa án phúc thẩm châu Âu nhằm ngăn chặn gã khổng lồ nước Pháp ký hợp đồng với cầu thủ đã đạt 6 quả bóng vàng. Luật sư nổi tiếng mang hai quốc tịch Pháp và Tây Ban Nha, Juan Branco đã xác nhận đơn khiếu nại trên Twitter. Thay mặt các đối tác của Barcelona, công ty của tôi đã chuẩn bị khiếu nại lên Ủy ban châu Âu và yêu cầu tòa án dân sự tạm đình chỉ việc Paris Saint-Germain ký hợp đồng với Lionel Messi. Trong mùa giải 2019-2020, tỷ lệ quỹ lương trên thu nhập của Paris Saint-Germain là 99%, trong khi của Barcelona là 54%. Chưa kể ở thời điểm hiện tại, mức chênh lệch này đã tăng lên. Thật không thể tưởng tượng được rằng FFP lại đang làm trầm trọng thêm cho việc thiếu công bằng trong kinh doanh bóng đá, nội dung đơn khiếu nại của luật sư Juan Labranco. Ngoài ra, tờ Marca cũng khẳng định rằng Paris Saint-Germain sẽ vi phạm luật công bằng tài chính của UEFA nếu ký hợp đồng với Messi. Trước đó, đội bóng thủ đô nước Pháp cũng đã ngốn một khoản quỹ lương lớn khi chiêu mộ 4 tân binh rất chất lượng là Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Akrab Hakimi và Jorginho Wijnaldum. Cập bến Chelsea, Lukaku sô đổ kỷ lục chuyển nhượng của Neymar và Ronaldo như đã đưa tin, hiện Chelsea đang nỗ lực đưa Lukaku trở lại Stamford Bridge. Nhiều nguồn tin khẳng định tiền đạo người Bỉ đã đồng ý ký vào thỏa thuận 5 năm, cùng mức thu nhập lên đến 250.000 bảng. Về phía The Blues, họ sẽ phải trả cho Inter Milan 115 triệu euro, tương đương 98 triệu bảng trong thương vụ này. Nếu như bom tấn được kích nổ, Lukaku sẽ trở thành cầu thủ đắt giá nhất mọi thời đại, theo Transfermarkt, dựa trên tổng mức phí chuyển nhượng trong sự nghiệp của tiền đạo người Bỉ. Tính từ năm 2011 khi gia nhập Chelsea, sau đó lần lượt khoác áo West Brom, Everton, Manchester tất Inter Milan, tổng giá trị chuyển nhượng của Lukaku là 212,56 triệu euro. Sắp tới khi trở lại Stamford Bridge, con số này sẽ tăng lên thành 327,56 triệu euro. Hiện Neymar đang nắm giữ kỷ lục với tổng mức phí chuyển nhượng trong sự nghiệp cầu thủ này là 310,2 triệu euro, đến Barca 88,2 triệu euro, đến Paris Saint-Germain là 222 triệu euro. Xếp thứ hai là Cristiano Ronaldo với 230 triệu euro đến Manchester tất là 19 triệu euro và đến Real là 94 triệu euro, đến Juventus là 117 triệu euro. Lukaku, người đã ghi 28 bàn và 17 kiến tạo trên mọi đấu trường mùa trước, được kỳ vọng sẽ là sự bổ sung chất lượng cho hàng công của Chelsea. Thương vụ dự kiến sẽ hoàn tất trong vài ngày tới. Mino Raiola mang trung vệ cực chất đến Premier League chào hàng. Mino được cho là đã đề xuất thân chủ của mình, Stefan De Vrij, với Leicester City như một sự thay thế cho Wesley Fofana vừa dính chấn thương nặng. Tuy nhiên, bày cáo không phải đội bóng duy nhất ở Premier League quan tâm đến tuyển thủ Hà Lan. Tottenham Hotspur được cho là cũng muốn mua trung vệ của Inter Milan. Báo Châu đưa tin, một cuộc đàm phán đang diễn ra giữa phía Brendan Rodgers và gã khổng lồ của Ý, nhưng dường như có một số khác biệt giữa cách hai bên đánh giá The Break Inter được cho là đang đưa ra mức giá khoảng 38 triệu bảng cho trung vệ ngôi sao của họ, trong khi Leicester đang tìm kiếm một thỏa thuận với mức thấp hơn 10 triệu kèm một số điều khoản thưởng thêm. Inter đang gặp khó khăn tài chính và đã đẩy Akrab Hakimi đến Paris Saint-Germain, trong khi Romelu Lukaku ở rất gần ngày quay lại Chelsea. Việc thu khoản tiền lớn từ hai thương vụ này giúp Inter không buộc phải bán rẻ trụ cột của mình. Sau đó khả năng bày cáo sẽ phải bỏ cuộc. Cuối tuần qua, cả Ozan Kabak và Issa Diop đã được đồn đoán sẽ chuyển đến Leicester. Trong khi đó, Chelsea cũng được cho là muốn mua De Bruyne để hoàn thiện hàng phòng ngự. Inter sắp gửi lời đề nghị đến cho Anthony Martial. Sau hai mùa giải bùng nổ trong màu áo của Inter Milan, dự kiến Romelu Lukaku sẽ trở về Premier League để khẳng định lại đẳng cấp của bản thân. Theo tiết lộ từ nhiều nguồn tin uy tín, Lukaku đang chuẩn bị kiểm tra y tế và sẽ chính thức gia nhập Chelsea trong thời gian tới. Mất đi chân sút chủ lực của mình, Inter hiển nhiên sẽ phải tìm kiếm những phương án thay thế. Hiện tại, có khá nhiều cái tên đang lọt vào tầm ngắm của nhà vô địch Serie A, bao gồm cả Anthony Martial. Được biết, Manchester tất đã sẵn sàng chia tay Martial sau khi thâu tóm được Jadon Sancho. Sempre Inter dẫn nguồn từ La Repubblica cho hay, Inter hy vọng có được Martial theo dạng cho mượn đến hết mùa sau, trước khi mua đất tiền đạo này với mức phí rơi vào khoảng 40 triệu euro tương đương khoảng 34 triệu bảng. Về phía Manchester United, nhiều khả năng họ sẽ từ chối lời đề nghị này vì họ muốn bán đứt Martial với giá 50 triệu bảng. Bên cạnh Martial, Inter còn nhắm đến Duvan Zapata để thế chỗ Lukaku. Đáng chú ý, 34 triệu bảng cũng là con số họ dự định trả cho Atalanta. Tuy nhiên, thay vì hỏi mượn, Inter có kế hoạch thâu tóm luôn Zapata dài hạn. Dự kiến, nếu thương vụ này xảy ra, Atalanta sẽ tiến hành chiêu mộ Tammy Abraham để thay thế chân sút người Colombia.